nãy giờ vừa mới mua ấy quay nãy giờ vừa tính quay ừ. con ngựa nó yếu hơn nhiều Chết sải Lưu Đồ má móc ngay cái lỗ mũi luôn à, à. Đâu dính cái mồm đâu đá đá Nó đá cái ngay dính ngay cái lọt cái lỗ mũi luôn à Ừ à. Cá trong này cá này thôi mà ừ. Cá trong này cá này thôi á Thì đó lên đây đây con blue nè Ừ. Em nói anh rồi mà anh kêu không ăn nó ăn đá. Con con khác nữa hả? Hả? Con đây là con này con này thôi á. Con này thôi. Yeah, dạ, má. Thành quả đây anh em ơi. Có quay không? Em quay rồi. Ừ. Rồi, để để đây, đây chụp hình luôn. Dính nước. Máy bị nhúng nước rồi. Michael máy câu nó cao xa đó máy đó mình ừ. nhúng nước được rồi máy anh lọt xong ngoài. máy anh là lọt xong là nó kêu ừ. chụp ra vài tấm hình đây ừ. lên hàng nè Rồi lên hạng Chết đồ ma cuối cùng Cuối cùng thì bà Linh cũng lên hạng Rồi tôi quay rồi quay đây cứ quay đi Thấp cần thôi Ừ Ủa? Rồi Đứt dây hay gì rồi à. Mắc cái thìa luôn hay gì rồi Rồi đứt dây đứt dây rồi lên này dẹp đứt má một quầy dưới đâu một quầy thôi ui ui chà cố lên anh em ơi cố lên cố lên cố lên cố lên come on come on baby má xích côn lại nó nảy luôn để nó chạy vô trong ừ, nó chạy vô cây là mệt đấy chạy vô cây này nó ép đó vô cây anh đang ép rồi nè mẹ nó nó, nó chạy con chày nó ép đi qua bên đây nó mới tàu qua đây từ anh hậu đừng quăng anh hậu để em bắt nó không rối dây nữa tò ơi Má một bảy ngoài á ừ. Đây má xí má xí Yeah dạ. Má xí Má xí rồi Má xí đó Má để được Đức luôn Đức luôn Tới đây rồi tới đây rồi Masih. Oke. Masih man, masih masih. Us. Masih. Ma một bảy ngoài đó. Hả? Thì lồn nó nữa còn cầm đi đúng được cái thì nguyên hợp mùi của ông đủ mày mất hết rồi thôi nó là cái gì nó ăn hết á đủ mày khỏi quýnh thiền quýnh một cá đi xe mắt xì mắt xì mắt xì ôi mắt xì mắt xì ừ, đúng là ngày hôm nay ngày nó xảy rồi ông đụng mới vô ông đề đụng mẹ nó tắp hai phát và đấy chúng là hiểu rồi con ông mới bự đó đính đụng người ta thấp cái cần thôi đánh đụng dơn tới trên đầu thấp cái cần người ta mới xử lý được cái chưa chưa? Quay rồi. Chim mình đủ mất. Ok. Anh yên tâm có hai người quay lận. Ok. Ok, mà xì mà xì Nhà anh em mình đau cùng đau. Đó ở trong này là lỗi đó không đó? Thì đó là maxi đây. Hai lưỡi vô mồm. Yeah. Yeah. Wow. Ừ. Ô là la. Quay quay qua điện thoại đây Maxi Blue Maxi Đàn không còn lắm à, Hồi hôm qua em thấy anh bức là em thấy nghi rồi Thôi quấn đi quấn đi Quấn đổi mồi kia quấn được nó còn ăn chứ không cần nhất thiết phải đâu lầy chụp tôi tấp hành không lầy mang lầy lên con nó bụi phết chạy quá cái đít cái này vậy rồi sao anh lì gánh được con bảy ký anh lì dây đó không bây giờ nữa wow ồ wow đũa anh em ơi đó cá lóc chuối anh em ơi wow cá lóc chuối wow. được được được quay qua anh quay gần quay rồi quay rồi quay gần cá này vắt nó cắn đầy mình giờ nó lên kia đi lên dìu dìu dìu dìu dìu lên đi giật giật giật qua còn cá lóc khá lên cái cái chỗ cạn lên tờ nó lên chỗ cạn đi khá khá là đẹp khá là đẹp anh em ơi từ từ thôi từ từ thôi ừ, con cá lóc này cá lóc gừng nha anh em tự anh từ từ từ từ còn hất đít rồi ờ. Ờ. Ờ, <laughs> cái này xích keo thôi nó xích keo thôi ừ, rồi ok cái kem đâu cái kem bấm đâu đây nè anh em anh em nhìn nhìn nhìn nhìn cái bông cá nè nó Nhìn cái bông cá. Wow. Cái bông cá. Wow. Trời ơi anh em ơi. Đo đi. Đo có bao nhiêu? Đúng rồi, đúng rồi. Má đẹp có mình rồi. Ừ. Nhìn cái bông này, cái cái này đẹp cái bông này. Nè nè nè nè bông. À, cái bông này nghe anh em. Cá lông này cá lóc trong gừng chứ không phải cá lóc hoa cá lóc bông gì nha đó cái bông nó chấm như nè cà cảnh nè wow. như thế là thỏ lòng cầm cầm lên đi ừ. nhìn cái giò mình nè ai da không thấy luôn á ai ăn xong rồi tái chanh chấm bùa tạt còn này món canh gì đây anh này nấu dạ, canh cá lóc bét <laughs> canh cá lóc nấu với rau bếp hả à. ngon lành lấy lấy cái chén đổ ớt rồi nữa luôn dạ. lấy mấy cái chén nha sao quay vào đây ngọt lắm ý rồi đó thử canh đi thử trước đầu nghe ừ. à, ăn gừng không ngon là thôi luôn đó miếng cá đi cá đâu hết rồi thấy rau không vậy đã <laughs> cá ngựa thịt ăn cứ ngắt luôn đúng không thôi tranh thủ ăn đi để lát ừ, đói lắm rồi chào mọi người